Chị Google. Bắt đầu đọc bình luận. Quest accepted. Wait, where are we going? Nguyễn Đình Văn Ca này đến dạ, mấy giờ vậy ông? Nhiều chỗ này vũ mẹ. Học luôn. Theo đường vòng ta không bao giờ đọc Google đọc bình luận người ta vậy thế là nghĩa là ông không bao giờ bấm like comment của tôi luôn không bao giờ bấm like stream của tôi luôn Nguyễn Hoàng Vương đi trực với em không anh Sơn Santo Kun, chúc bro có buổi live vui vẻ. Hello nhà Khoai Lang, hello Hào Nam à. Anh đi trực với em không? Trực chỉ mất chục triệu. <laughs> em không bỏ ra nào cậu hiếu á. À. Hello Hoàng Hải à. Bấm yêu thích, bấm yêu thích được mà. Đức Tiến, chào ông. Con này ra đi con này mix con này top con này là fb con này rừng nhìn xu đi mix luôn hello đức tiến hello tất cả mọi người chúc mọi người có một buổi chiều mát mẻ à buổi tối đụng quá <laughs> Nguyễn Đình Văn, làm cái kèo cho vui chứ. Rồi, giá xô đến B. Giá số DFB. Gọi là 9 giờ tối rồi, xin lỗi nữa. <laughs> hello Hoàng Vương. <laughs> Hello Trước tí, khi hello lính tí. thì anh em tổ BD đông vui vãi còn bây giờ thì anh em hết. Rất là duyên Huy nha. Trước khi đi lính thì anh em tụi BD đông vải, bây giờ đói rồi. 9 giờ đến 1 giờ tối mỗi ngày phải là 9 giờ đến 1 giờ tối mỗi ngày đồ này có thể nào lại cái giờ sớm một tí được không? Nam Thanh, chào. Nam Thanh hello. À, hôm nay like tới ờ, chín rưỡi thì like tới 12 rưỡi à, like ồ máu luôn là chín lần bố bản ông cũng bd à vì màn 50k cảm ơn vì màn 50k là biết chắc cú là chắc cốt cái kèo này rồi đó thế là đi kèo với Harry hay đi kèo với Yasui Nguyễn Văn Nhi chào anh. Hello, Văn Nhi hello em. Em SI, FPU trở thành con bài tự thua ở ngày thi đấu thứ ba vòng hỗn chiến. FPU là vị tướng xạ thủ hot ở MSI, thế nhưng tỷ lệ thắng nhà đối diện là cực thấp. Chỉ 36% qua 11 trận đấu. Hạo Nam, anh em lên like cho em nó đi lên Riep đi. Tức là trung bình biết 11 game thì thắng được 4 game đó chua nhỉ một game mà thắng được có bốn game thì hơi chua thật vì cũng hơi Amita ở thời điểm hiện tại rồi thế là vẫn còn đau đầu ấy luôn Đúng rồi, Nguyễn Văn Nhi chào anh Để tóc này có nóng à, Nóng vậy luôn nó phải cất anh em đang tính đi cắt tóc mà cũng không cũng không tính đi cắt tóc okay. bố bản ông mà bê bd tôi bỏ xem like luôn á để em đó xem tôi có bị bd hay không nói chứ đang đi kiếm đi kiếm baby để nuôi đây nè nè <laughs> Phạm Hoàng Nam Khánh Easy khỏe cơ động mà ao meta á nó chỉ hơi ao trong giải còn rank vẫn pick nhiều. Hơi ao trong giải, khó triển khai thế trận, không mạnh lắm. Không carry lực lắm. Đức Tiến, nhìn nóng vờ lờ ha ha. Nam, đâu phải bề đe là dễ đâu. Bố bản, Sugar Daddy không ông? Mình có phải biết chơi điện tử Erico Nguyễn đang cầm kiệt sức hay thanh tẩy kia? Kiệt sức, kiệt sức, cầm nhầm hết tượng đi kèo Yasu. Nếu ai biết được Yasu đến về đâu? Phạm Hoàng Nam Khánh ranh vàng. Harry này cũng khi sẽ mất rồi. Ừ, đánh đánh đánh đánh ngầu ha farm cũng ok cái sự mất thật đấy không đùa đâu ha thường dùng việc sức không còn một phần ba cây còn hai phần ba có thể tay dài tay dài nó khác tay ngắn bố bản sờ múc nghĩa là gì ông múc nghĩa là đan trên xuống làm dưới đánh đó sorceress is my fault. I won't let anything bad happen to the team because of my stupid mistake. tán được rồi đây hết kìa bắn quá trời luôn mới được được cái món a cái không có gì cái đắp một cái mình bay hai hoặc ba cái món <laughs> Thế đồng nghĩa với việc là chỉ cần dính hôn gió dạ là vâng, sẽ đổ máu. Khánh, sao không cầm? Dính hôn gió là lộ máu, lộ chắc. canh cái lúc mà nó mất quỳ mới đúp á mất quỳ rồi Phạm mất quỳ là ngại lên sao không cầm thanh tẩy à biết được cứ nghĩ Elray đi FP Yasuo đi mid đéo ai nghĩ là Yasuo đi cho Elray đi mid cả hả Yasuo đi cho cho Elray đi mid khó hiểu lên Yeah. Phiền phức sờ bèo sai cái là đi một sải luôn cầm sờ bèo đúng không thì đi thua kèo này được ha có cái thanh tẩy là mấy ba như thế đâu có đâu có hao máu đâu cô Nguyễn, à tê lên. Đã bên trong rồi mà sao không kỳ vậy, đánh kiểu đéo gì vậy? mà cầm thiêu đốt là nãy ngỏm rồi đấy. hai thằng này biết đánh cả hai thằng đánh đéo gì đã nhờ ủa sao mình thấy đánh ranh vàng hôm nay ranh vàng hôm nay cũng lạ lạ nhờ ranh vàng hôm nay nhìn cũng lạ luôn Hình khôi ranh vàng 7 p mới có chiến công đầu ranh vàng hôm nay sao nhìn cũng lạ đấy thấy đồ mắt anh Văn hôm nay những cứ cứ lạ cứ kỳ lạ kiểu gì á Santo Kun đi sở múc gặp đồng nghiệp. À, mình đánh 2 k, cả này là cả thứ ba. À, đi nó thậm chí còn farm hơn cả mình. <laughs> ra được Ari được đâu đi kiếm chỗ khác canh chứ Ari có Ari có đường canh gì bố bản ranh vàng Việt Nam nó khác bọt lon đấy dính lắc lắc lắc lắc lắc né lục phải dính ngầu luôn á coi chừng chết nè coi chừng nó đứng chắc đặt phạm hoàng nam khánh vàng đánh như thách đấu hàng vàng mà còn lắc lắc lắc lắc lắc né <laughs> tôi còn tưởng tôi đánh cái ranh chính của tôi chứ Bố bản, nhìn kiểu nó lắc là hiểu rồi. Hoàng Hải vàng đoàn tẩm đá. Phạm Hoàng Nam khánh Thế mồi câu của Cường bảy núi nó học được đấy ông Cường hay làm thế vãi lúa đe nó phạm ngang mình luôn này <laughs> không biết nó phạm còn gần bằng mình đủ khét gì <laughs> ủa, ủa lạc mà xứ sở đâu đấy lạc mà xứ sở nào mà khác vậy Tô Đức Hiểu 10p tổng hai xác đù mé vàng này lạ lắm Eriko Nguyễn, hình như xem nhầm like rồi BT tầm này phải nhiều hơn hai mạng rồi. Bố bản, nít bạn đánh ra gì này nọ phết đó. Tú Như, ngộp liền vậy. chị như lâu rồi mới gặp. Rồi game này, game này làm ít dưỡng nhiều rồi. Tú Như, vàng này vàng giả mịa rồi đại ca ơi vậy. làm gì đó đi không làm gì đó thì chứ sao đánh không thấy làm gì hết vậy Trần Lý bảo, em thấy skin hàng hiệu xấu hơn skin thường. Em này thua rồi. Quả nó tốt phải luôn á. DSS Leo, game này như thi đấu giải, mặt cười chảy nước to me or my tiger spirit ever again. Trung Hiếu, tim bạn đánh tốt như này thì quá khó rồi. Má em Rin chạy đường này lên làm chết mẹ. Hoàng Thái Tân, hèn quá có người ra phít. Tụi nó biết cái ta. Sao mình hồi sinh lâu vậy? Bao nhiêu ngoái vậy luôn. gắt với bên tù là thề Tống Khánh Linh Sao đến đây y Con Linh cậu đó em Game này có Yumi thì ngon Nếu mà nó đánh như này thì game sau phải biết Yumi rồi đấy Tối nay đánh nhìn tình hình là có vẻ gặp smurf nhiều rồi à. Đánh con con nóc tên này giờ tôi không thấy được trước tác dụng nào hết á Bọn này xa trình không quá rồi ờ, cái sơ gà nó farm nhìn nó farm là biết gà thằng biết với ad nó đều đánh được thằng rừng nó đánh cũng ok trung hiếu nói đúng là tim bạn ao ranh vàng mát hợp lý nhỉ lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại tìm nó lên kìa nó ăn ba con rồng mà phút thứ 19 người đéo hiểu kiểu gì nó ganh cả cái map này Còn xong nó ăn Linh, 678 rank này đánh dễ ẹt à nó ăn ba con rồng phút thứ 19 ác dễ thừa Nó kéo hết ra biết nãy Hay bắn đi, bắn đi đèn có đèn gì ít ơi má gì ít bắn đéo quá Nó bắn người ta đéo có máu luôn nhưng mà nó vô dụng người ta có rừng với ad mình nhìn khá là đéo có tác dụng có mỗi con ngộ không có mỗi con ma phái được một cái r đánh mày đi đánh mày đi Rồi, chết Hey there. con rồng này không mất được nè, con rồng này mất cái là chim cút luôn này. từ bình tĩnh đừng có ra trước để chết trước nha chứ cần phải ra vội vậy đó có đừng bị bắt lại chết nha ngủ không không bắt được á phạm hoàng nam khánh vãi lúa 100 kèm linh hồn rồng đất có mà cút thì ta kiểm soát nè farm đéo gì farm mất mẹ rong chứ nó nó hết rồi rồi gắn vào trừng phạt Tesla, SP để mép tối om. Áp rừng rõ ràng. Mình còn không chắc rừng được. Mẹ mấy thằng này đánh sầm ấp, mấy thằng này đánh sầm ấp chứ không phải là rừng đánh gà. cái đánh vàng vẫn đánh được như này thì đủ má <laughs> thì đéo biết nói gì đéo biết phải nói gì với cái đánh vàng <laughs> cái đánh vàng vẫn đánh như này thì đủ chịu Nguyễn Duy Quyền này view cao vãi anh Sơn má chiều hẳn chiều hẳn cái đánh vàng à nó thật đánh còn căng hơn mấy thằng đánh kim cương á mà cái team mình thì vẫn gà thật cái team nó đánh hay mà cái team mình vẫn gà trung hiếu tìm đánh tốt do tim bạn quá hay thôi thấy được các bạn ngàn tiền thì FPS đất mẹ mất chứ mình thắng duy nhất là được mỗi ma pha được cái rồi ngon ngon ngon tí còn lại hết chết mẹ đừng <laughs> cứ đứng như đi nó lướt này lần rồi đánh bạn luôn này trời ơi đủ quá lại còn long hồ long đất nữa Nguyễn Duy Quyền, cố xíu nữa ăn được ba giòn rồi sao nó lại chạy nhỉ? Nà nỉ ý ý. Nó thiếu người, nó thiếu người. Di Quyền Ấy em nhìn lộn sorry anh cây cây cây Cắm một con mắt lên đây không? Cần bốn con mắt làm đéo gì vậy? dự tính là không thọt nhưng mà không thọt là không đủ đồ để có thể gắt được phong lv rank vàng khắc khắc nhiệt lắm em đánh mãi chưa lên được đi cây phải đó vàng hôm nãy hơi lạ thôi chứ vàng bình thường đánh <laughs> nếu vàng bình thường đánh nếu đừng góc như này quyền. Đánh ranh này còn đỡ xuống ranh đồng anh còn mệt nữa ha ha ha. Lồ. có thằng nào chạy được qua đấy nhờ mong được cái sơ mong được cái sơ đánh đúng lên vàng á còn lại thì hết luồng ranh vàng hết luồng fd luôn ad kể cả luôn rừng không phải ranh này ha fb với mỗi fb với top nó ranh vàng thôi giờ mà ăn còn cuối cái là chúng ta cút à nó lên cái giọng hồi máu ông lên cái giáp gai cái không ông lên thêm cái giáp mạnh giáp gai 800 trăm tiền được đấy thấy một ống hồi máu thì con gió điên không Đúng rồi. Phải nhấp ngay 800. Nhỏ nhắn mình bắn một bé vào máu lắm nha. Bắn vào máu là do quá quá trâu rồi đúng không? Mới sao ra chết trước rồi. Phong LV, mít bạn đánh khá hay né skill skill hay đó chết rồi lấy đéo ăn rồng thôi đừng ra nữa ra chết đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ bỏ bỏ Trung Hiếu, Team Bastang Ôi, đừng có chui ra để chết nữa L chui ra để chết hết mẹ ba thằng chết thằng fb rồi ba thằng còn lại chui ra để chết hết ba thằng luôn <laughs> đấy tôi đã bảo bỏ rồi mà mấy ông bị gì đấy yên à hôm nó không có lính đại đâu lính đâu bây giờ mới ở nhà thôi còn lại quả này là mất mega thôi à, bro. đang rất nỗ lực đến cái nhà này thì mẹ anh em đừng cố gắng làm tan thành cái nhà tiến thành mất hết ý thức chiến đấu rồi cứ lao ra chịu chết thôi Why the Sandra's Phạm Quang Tuyến Game này ao rừng quá ganh không tốt mục tiêu lớn cũng cây S không lại Mặt nếu miếu Rừng ao trình rõ ràng quá nó mà chết à nó còn rồng 4 ra đó mà chết cho nó baron đi cho hết đi chứ có ta đánh ông tranh lại nó thì ta làm đéo gì lục máng lính lục máng lính là không có lính để đe trụ, đánh máng lính ở đây nè vừa đánh vừa cho sao chạy ra chỉ có chết nó có đồng bốn à nó có đồng bốn mà rồi luôn và đi luôn rồi rồi luôn và đi luôn rồi à bà đéo đi à nó chuẩn bị hết rồi mà ráng đợi xíu chuẩn bị hết rồi cái đép cái top này này nó không có lính không về nhà được bảo ông đép với lính đéo đép Ủa, bạn bắt nó ra rồi Ờ, ờ Không LV, tìm bạn mạnh quá rồi chơi sao nổi đây Nắn nắn nắn nắn, Ari, Ari hết rồi Đúng rồi, đã đánh luôn hai thằng này, hai thằng này cũng lẻ, hai thằng à, chơi, chơi mẹ đó Ba thằng được, chơi hết Thở Santo Kun, Thơm đúng rồi Vinh luôn Vinh luôn Vinh được Vinh được Vinh được Vinh được Vinh được ta Vinh được cố lên ai bây giờ anh nếu thế có ảnh nổi không có cái ảnh đại tiến thành không sao anh vẫn lo được ừ con cá sấu yếu lắm con cá sấu làm một đéo rồi nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà ở nhà thôi kìa mẹ nó Ủa sao chết hết trơn rồi Tiến thành mất 4 dòng win mới sợ bán quả đấy mà không chết là đánh là win được rồi tự dưng lăn ra chết mẹ hai thằng đấy rồi sao ủa nó trâu như thế mà sao không có thể lăn ra chết được hai nhờ I've gotten good at running. Into danger, out of danger. To vậy luôn. Trung Hiếu, mít bạn mạnh mà anh. Cái gì? từ từ bình tĩnh bình tĩnh phạm quang tiến à, được được được được được được được được được được được được ấy lấy đập nhà được nè phong lv kịch tính quá được được được được được đéo con lính đâu anh em ơi không lên tài thằng lùn tài lạ lên coi nào đập nha đập nha đập nha kẹp bẻ gần 700 mắt đó sơn ơi đánh cho hay vào đập nha đập nha đập nha đập nha đập nha đập nha, đập <laughs> nha. áo luôn thề Eric cùng Nguyễn đạp mái kịch tính đấy ui được thế anh em được trời ơi nếu hiểu được đường mẹ em nhìn cái đánh vàng đánh kinh khủng thiệt đủ quá trời ơi đánh vang đánh ác đánh vang đánh ác chiến dữ thần <laughs> trần đức khánh hay quá rồi mày nó ảo ảo kinh khủng luôn hey. <laughs> đéo hiểu sao win luôn mọi người má anh em ơi tôi có những cây ranh cây ranh kéo ranh với lại cải thiện cái lô mình có để cái link facebook cá nhân ở đây này thì mọi người có cần mọi người có thể gửi tin nhắn ha ven nguyễn Queen ảo vãi cả lìn vàng bốn ảo vãi cả lìn cái đanh vàng bốn mà hắn ảo như con chó luôn thề với anh em cậu luôn đánh cái chịu đéo gì <laughs> được má đanh vàng gì đánh ghê ai được quá đanh vàng gì đánh ác thiệt trời ơi anh em mình thề luôn anh em đánh vàng đéo gì nhìn ảo vậy luôn ăn luôn Henry ăn luôn của con đánh ác vậy luôn luôn AD phan một được được nhưng mà luôn AD AD nhìn BK ngu á Bố bản, lai đến mấy giờ ông? Lai, lai tới khuya này mày. <laughs> đéo, mà cũng đéo thì sao nó lại win được ở game mà không <laughs> nó chết ảo á mà nó chết lần hồi sinh 50 giây lần team nó thiếu tổ chức quá team nó chỉ cần en lao thẳng qua nhà mình là en được luôn á mà chúng nó đánh thiếu tổ chức Phan quá. Quang mến, này anh qua flex rank vàng đi toàn smurf không à gạt này một ngàn hai trăm sáu mươi sáu skin Ờ. Nó đánh ẩu á ha, nó đánh, kiểu, nó ỷ team nó win nhiều lợi thế hơn cái nó cái nó cái nó bắt đầu, kiểu, nó nó nó ảo á, chứ còn đáng ra quả game này làm sao mà team nó thua được. Rồng nó ăn hết, rắn nó ăn hết, Baron nó ăn hết, trời ơi, nó ăn không trừ một con nào luôn. Nó ăn không để lại cái gì cho team mình ăn luôn hả? Thì đáng là là team quả game này không thể nào mà team mình thua được. à, <laughs> nó thua được. Chủ quan quá. <laughs> nó đánh quá chủ quan nó hồi sinh một lần một thằng 40 50 giây mà đánh kiểu đấy là chết nó đẩy lên nó win không được nó win không được là nó sẽ thua ngược mà nó nó không chịu rút kinh nghiệm nó bị một lần mà nó không rút kinh nghiệm lần thứ hai ha nó bị một lần đẩy tôi tới nhà rồi mà nó không rút kinh nghiệm <laughs> nguyên ở game phê rồi ừ, thì nguyên nguyên mới ở game thấy khó là cứ <laughs> kiểu, áo ảo luôn nếu mà sao có thể win được game kiểu kiểu thế luôn á em có clip à win win vào game đó là có clip là cái chắc rồi nhưng mà mình thấy là AD nó farm hơi nhiều thằng pha AD nó farm nhiều vậy cứt luôn mà nhìn nó nhìn nó đo nhìn nó BK nhìn đo lắm mọi người nó farm tốt vậy thờ luôn mà nó BK nhìn kiểu bị chết một cách rất là easy luôn Phan Quang Mến bị ban easy nể mặt cười lộn ruột người là đứa chính <laughs> vui mà vui vẻ luôn <laughs> nguyên nguyên còn game kiểu mấy cái kiểu cái này kiểu kiểu tâm trong tâm thế là mình đã thua game này rồi tại vì mình có cố game này nhưng mà mình không nghĩ là mình có thể win được game này đâu nhưng mà nhưng mà tự nhiên lại kiểu niềm vui đến một cách bất ngờ đéo ai ngờ được <laughs> niềm, niềm vui niềm vui nó đến một cách bất chợt không thể ngờ được anh em Trung Hiếu, Istan là cút rồi Ủa, con con con ma phai con ma phai đánh được mà ma phai có mấy quả rời đẹp vậy luôn luôn ở đây bắn không được nhưng có ma phai có mấy quả rời đẹp phết ha có cho gác nữa cho gác hắn cũng có cc hắn cứng cái là không có cc em là tính là quả đấy mình không chết cho quả đấy mà mình chết có khi có khi mình thua Tiến thành nhỉ? muốn thua lắm rồi mà cứ bắt anh phải win ờ con ngồi không hắn tóc biến lên cốc cho cái đầu mình cái nó tốt yếu mình cốc cái đầu mình cái cái cái mình còn một xíu máu nhưng mà mình mình đéo chết <laughs> mình đéo chết cái cái mà quay lại mình lên mình đẩy nhà win game luôn tính là mà gọi đấy ngồi không cốc mình chết chưa chắc mình đã có thể win được nhờ tóc biến lên cốc một cái cái đầu mình chết là chưa chắc mình win được game này nào Trung à, ờ, có khi thua luôn sao chứ. thua được anh còn giáp ss mà sao thua được anh còn giáp hồi sinh không biết gọi đấy còn giáp hồi sinh không à, không biết gọi đấy còn giáo hồi sinh skin đó đánh hơi nặng anh nè skin nào chứ thế khói khói từ suốt khói rồi mà khói luôn từ đầu giờ chưa có ai đi ai đi game vừa rồi không có nói tiền quá ai đi vừa rồi bắn không có đam santo kun còn thở còn gỡ anh tính ra hả được ba món rưỡi rồi mà bắn không có vào đam bắn yếu quá không bắn không có đủ từ tim bắn yếu quá chứ tính ra pha một đường này pha một đường phết thằng bên này pha một đường mà bắn hay là bắn gì nếu mất bóng không có đam không biết cách bắn đánh xạ thủ là phải biết cách bắn ở cơ chứ không phải là cứ biết xạ thủ là ok Phan Quang mến, chưa full skin easy hả anh? Này là khách mà, này 1266 à, Nhưng vẫn còn hơi thiếu một vài cái skin Kèo ri, trời hôm bữa mình đi một cái kèo bị ri đánh u đầu à, Hello Nguyên trương, Nguyễn trương, Hôm bữa mình đi một cái kèo ri bị ri đánh cho thở oxy quân đội đồng ý giáo hồi sinh mà thằng đừng nó vẫn tham kiểu cay quá kìa thì mình không chết mà Bố game này mình ít chết lắm còn gỡ là còn nợ tính ra là cả cái game này là mình là mình là người cản chúng nó tới chiến thắng nhiều nhất á mấy quả mà ăn xong Maron với ăn rồng anh em thấy không chúng nó ăn bù lợi nhưng mà mình bỏ hẳn mình chạy ra mình đẩy lên mình đẩy lính á vì khi mà ăn xong bù lợi không có lính nó không đập nhà được nó không thể đập nhà được nó chạy lên tăng thì team mình đủ cũng khỏe được có thể đép được là không bê nhà được cũng phải đợi lính ha thì mấy cái quả như thế anh em phải chạy lên anh em đẩy quay lính để không có lính không bê nhà được thì tính ra là mình đẩy mấy lần liên tục luôn nó ăn rồng hay ăn ăn ba đô là mình ra mình đẩy lính là nó không có win game này được ha để tính là nó cay mình nữa cay mình nó đòi ngay cho bằng được mình <laughs> ừ. tuần anh tư duy thách đấu đấy và chạy nó lại lính mấy quả như thấy mình không tranh chấp lại đó mình chạy nó mình tranh chấp ở đây có thấy cái quả mà con con chó gác ra kiểm soát con rồng rồng năm cái ra chết lẻ xong rồi mình bỏ bỏ đi xong ba thằng còn lại lao ra chết thì cả ba luôn mấy quả đó mình đẩy hai quay lính là biết luôn ha tức là cái lính nó anh em không thấy không nó chạy lên tới nhà mình mà lính nó chưa chạy ra khỏi nhà nó nữa thì nó lấy đâu ra lính bên đi nhà có cái lính là chỉ top thì không ai đại thôi thế nên là mới mất mega top chứ còn biết làm sao mất mega được thế chứ cậu được không biết bao nhiêu thời gian thôi quả game mới thua mất tiêu rồi quả game này mình đặt content đi mình đặt content là canh vàng 2022 đánh như đánh giải như giải cái này game này làm kiểu lên vàng mà con AV xong công nó bị ca ác hoặc là nó nó làm một game ghê nữa xong tiến đánh. thành lỗi chịu khó đánh như đánh giải tim nó, nó ăn sạch một lời không còn cái gì thế mà vẫn quy gia đình. Ừm. Mốt người ta lại cho editor làm làm làm video ha? À? Để mình note cho nó hiểu cái nội dung của game nó là như nào để cho nó dễ edit hơn á. Thằng ơi! Mấy giờ rồi biết không? Vậy. Đi thật kìa nhé. Nó ả con nó bậy bậy bậy bậy như kinh khủng luôn thiệt. Tuần Anh, nhật ký à, mặt cười lộn ruột. Không phải nhật ký mà là là content ha, kiểu kiểu nốt lại cho nó làm content nó dễ. Cái game này kiểu biết khó chịu lắm này. Kèo Ori, Ori hầu như có thể đi ngang. Nó mà tính ra mình không nghĩ là có cái kèo nào đó có thể đi hơn Ori được. Ờ, Ori đi ngang kèo đúng mọi kèo luôn em. Santo Kun, lâu rồi mới được ván bánh cuốn như này. <laughs> <laughs> đánh anh vàng mà kiểu có bọn game cuốn là thì ờ. thấy FBO Sona con Sona mạnh lắm nè con Sona không yếu đâu nó quan trọng lắm là mọi người chơi thôi chứ con Sona không yếu tí nào đâu anh em mình sao mình nhìn giống như kiểu con tốt quá rừng mình hai thằng đều nên áp vậy ta cầm nhầm cả spell nữa hai ông này mình lên full ác rồi thì chết mẹ cái mà luôn nhát thanh nguyên vừa nói xong đó đây được 1 phần 3 cái nó Phan Quang mến, Ori đam tốt mà thủ cũng tốt nữa anh hồi hộp tí mới nhiều anh em SM like Tự nhiên có Ori mà cái lá trắng kiểu khó hiểu như kìa À, đang yên đang làm gì giống cầm lá trắng hình như là cầm nhầm spell á, nó nghĩ hắn cầm chiêu đốt, chiêu đốt cái mồm mình nếu mà anh chợt nhận ra hắn cầm lá trắng cái đấy phải cầm chiêu đốt, thế là mất luôn cái lá trắng. Chính lúc bằng mất lá trắng mất luôn cái mạng mà luôn. Nhát Thanh Nguyên, mà con Sona lên đam cầm xong kiếm tai ương đánh rát phết anh ạ. À. Nếu là lúc nổi FB lên ác kiểu đấy À, à bảo là Sona lên ác bút khỏe lắm anh à Thì nghe nó thể hợp lý Còn Sona lên ác đánh đau lắm anh à Không Nếu mà giờ lúc nổi cái meta FB lên ác ấy Phạm Quang Tùy con. Chắc nó nhầm thiêu đốt quả đó thiêu đốt là ông cút rồi Ví dụ như kiểu đánh, nó đánh Serat thì hắn có thể lên áp được ha tại vì mấy con đánh là thuần áp mà chứ còn đánh sona đánh tướng bút vẫn lên áp diễn phò lắm nữa nó bật lá đá gì vậy ta ừ thì cái kiểu nhầm thiêu đốt á nha ờ nhầm thiêu đốt á nhát thanh nguyên nhầm lên ap chứ đánh giá là con ri hầu như có thể đi ngang mọi kèo cái con này tính ra là hắn đánh công thủ toàn vẹn á bố bản sona mà lên đam không ổn mấy trừ khi chơi ớt con này không lắc lắc lắc như con AV lúc nãy là có mùi Phan Quang mến ngang kèo nhưng thiếu cơ động tao mới có còn game thì con Ari lúc nãy đó anh em nếu nếu mà game nào giống như kiểu Ari lúc nãy thì căng thẳng quá Phan Quang mến, V e chưa chúng mà em luôn R. ý là mình hả chúng hả chúng rồi mà đang nó vượt qua mà combo tay nó nhanh xíu Sona lên áp cao cao với thêm món tăng thiên rồi nó bật con mà nói chung là trình trình tùy trình trình tay nó to thì đánh như nào được hết mà tay nó bé mà lên kiểu đồ như thế là rất là rất là sida Persona này biết chơi 6 à? phút 06 bằng có mắt nghĩa là nó biết chơi điện tử đó anh em không phải tự nhiên có thể đánh FB mà 6 phút 06 có mắt được đâu càng nó biết chơi xong tức thì vậy ta bắt nó bị nhòm như thế là ông ráng thêm xíu là đớp được các bạn vừa mấy hàng nó biết chơi xong lăn là chết rồi. thôi mẹ mày im <laughs> mình thôi mình đừng nói gì hết chứ mình nói nó xui rủi quá Aerie không hay như con Aerie lúc nãy mà con con Elite mà không hay như con Wukong ha. Thề với em con Ori mà đánh hay á, đè lên ác lắm anh em mình. Nó đè hơi ác. Nó đánh trên đầu trên cổ người ta á. Hôm bữa mình đánh thua một game đi kèo Ori thua. ăn sóc chết sao con này lại bỏ ra sợ con rồng nó ăn túng rồi con rồng nhiều con rồng đi rừng lấy vào đầu tù kinh khủng con rừng lấy vào đầu đi rừng các à, con rồng đi rừng tù lắm kèn nó đến hai cái nó chết mẹ hai mạng rồi này nó khen nó đến hai xong chết mẹ hai mạng nó lên full nám <laughs> ủa không làm mất niềm tin em tôi vậy không khen nó đánh hai cái nó chết hai mạng không nó lên full nám quá mất niềm tin mà cái tên bóc bú sona này nghe quen lắm này nha anh yêu 333 à. nhớ lúc đã sóc chết gì không chưa Trung hiên, quen thật. Trời ơi Thế mà quả thấy còn dính chán à, đi rồi mà dính chán bảy trăm rưỡi tiền vào mồm của lồn Elix Biden chung ha Ui, chuối Đá, bảo quy cắm được thi đốt, cái là chết rồi kìa Thiêu đốt, thiêu đốt, thiêu đốt gì mà, thiêu đốt, thiêu đốt. Chà. Đánh cái quả mà còn full cây máu luôn mà đứng núp núp núp núp sò đi là nhìn có vẻ không có triển vòng. Trần Đình Trung, sao mà né được? đánh FB mà còn gần đầy cây máu luôn mà AD gần chết nhưng mà vẫn không chạy lên đứng bên cạnh AD là mấy thằng gà gắt mấy FB đánh là nấp nấp nấp nấp nấp nấp tù quá không? cần phải ráng tới mức đấy ví dụ như đánh về giai đoạn giao tranh núp núp núp những hợp lý mà đánh đầu game sợ đéo cho mà núp à là còn ít máu núp là hợp lý còn full cây máu núp núp núp núp núp núp xong lên thiêu đốt ăn mạng

Trần Đình Trung, anh ơi Esrian đi mid với con gì là áp lực nhất vậy anh? solo với tôi thì ông ông ông chưa đủ tuổi đi kèo với Victor là áp lực nhất à Tên hai của kiểu bú điều bú điều là bắn con garen này đợi tí là bắn garen không vào máu con garen này tao hợp có vẻ thích hơn nhỉ tao hợp đánh nó sướng đi mình nhiều đam mà không lấy tiếng là không đam tiếng ra đây nè đi mình cái bóc mình gạo rồi em lỡ hàng Nguyễn quyền, luôn anh ơi Esrian của anh Sơn mà gặp Yasuo biết múa thì tới công chuyện luôn này. mặt cười tít mắt hôm bữa mình đi lên với Yasuo của anh à, anh cương vậy núi game đó vẫn hơn kèo à cái game đó không tính là hơn kèo nhưng game đó vẫn nhỉnh kèo hơn à. vẫn win vẫn win vẫn win chịu hơi chiến thực đi đánh không lại chịu hơi chiến thực đi đánh cái bê cái kiểu mà đổi mạng cái này nếu hợp lý Tổng Khánh Linh 610 game mới thắng nhá cảm ơn Linh cảm ơn anh à rồi Tính biến sát tường rồi an qua nhưng mà mất cái hai sầm đen rồi chết luôn các bạn má thanh thanh anh tên gì trời ơi không đập đầu đó mình cố tình flash sát tường qua để mình e qua mình chắc qua đó chạy kiểu gì flash sát tường để e qua mà flash qua xong rồi e ăn kịp á mình chết mất tiêu đam nó hơi nhiều Cắn vào game này lên xíu Trần Đình Trung Có người yêu bắt trận này phải win rồi cây cây à. Đi ở ngoài đấy thế thì không có một con mắt nào là vừa xong hết Không ai mua một mắt thì chót là luôn Nên nếu mà như thế thì mọi điều chuyện mà đại thẳng nó luôn các bạn Enemy double kill. không? Không như Thanh, đại thằng biết. Chào em đi anh. Thế rồi Thanh. Thế rồi. Không bọn rồi. Đánh như này đẩy lan mà không được. Có thể đi cướp rừng. Ông mua một hai con mắt hiệu sắc. Cái này mình không đi hiểm soát không? Cái cướp rừng à? đánh đi lên với Garen thì mặc dù thua kèo nó tăng một được này nó cua tên mất rồi ta biết là ăn qua thì chắc chắn là mất cua ăn luôn cái bài lính là biết tiền được không cho đấy nó là quay kìa có chừng nha tím mất ra nha Đánh chiếu nó phép về chơi điện tử, mấy này áp thôi mà. hoặc là không hit nhưng mà không mình lợi mua rồi không không sao bè ăn bãi xác rồi đánh cái bè ăn gì mà chạy để làm gì đó ông ơi ông ăn vừa lợi nè đi đừng gánh không được ăn vừa lợi không được luôn đừng để gánh nào quá giống như cái em đấy chứ con ngồi không vừa nãy ao trên ông thì thì thôi không nói làm gì nhưng mà nhưng mà elite đừng để mất hết vừa lợi như thế Thanh Thanh, định ngủ mai đi học mà thích coi anh lai. Like. <laughs> Má để hai nãy đi biết mình sợ bay không có biết mình gì. đánh EV lên sắp ờ, đánh con xây da sắp được con sao đét nhà không nổi game người ta bán tù người ta giết không mà phái tại là sao người đánh được quả đấy nhỉ có gì gai rồi ơi lít cắn một đau rồi Rồi, hút sắc con rắn này có ai đó chú ý tới đồng rắn tí không giờ đánh vàng phải rồi ra con nam mà đánh như thế hàng giờ đánh vàng phải luôn sớm đến cút con ngọ luôn thấy là hồi nam á thấy là còn trung bạch thủ đi hai nó gửi con chuột lại đi xanh danh vâng, Em bạc mãi trả vàng Sao cả bay nữa Cứ đáy mà cứ đáy tưới nhỉ Thanh Thanh đánh một nghìn game rồi là được chiến thắng là được ấn định có nè đang stream nhiều bài là lên rank ầm ầm đi về. đang thế bây giờ mấy thằng anh này đúng là mấy thằng anh này chơi game chịu có chó rồi có những đứa nó chơi game đánh nhau là chính win game là phụ mục đích chơi game duy nhất là chỉ để bk bk với nhau trong kiểu nó nó chiến thần một tí chứ còn cái việc win game hay không cũng không cần thiết lắm thấy cái ra là thấy mặt nhau lẫn đi đúng nhau à anh em thấy con con bay nãy giờ có bao giờ gọi là đi kiểm soát như nào đấy thấy mặt hàng nào ở đâu là đi đúng ở đấy không được ta yếu quá thọt quá rồi à. một sáu Hoàng Thái Tân, PK là niềm vui. Đánh cái đấy bộ, đánh thế không nên đánh được đó. Cái game cũng phải bài bản, không phải win game, không phải làm gì đó win game chứ còn chơi game kiểu chỉ để BK thôi. À, thì đúng là BK thôi mà cắt luôn quan trọng đúng không? Chứ làm sao mà win game được? là phải lấy nhà đếm thằng nào ra đếm không kiểu lấy nhà kìa chán mà thanh thanh anh cân năm đi à, game này xong rồi hả à, như này là xong rồi kiến ăn cái giết đồ xong rồi ăn xong ba đôi nữa là, là gọi là ấn định điều đấy rồi không để em game nó không còn chiều có game cũng được cay lại luôn Hoàng Thái Tân Giải trí vui là ok rồi em thường là họ đánh đường Cái này bây giờ không làm được mình nữa Nó vừa nãy năm một bây giờ thành 54 rồi Mình mang tiếng giải trí cho vui nhưng mà chơi game phải vui mới vui chứ Chơi game không vui sao vui được đế cá à, đế cá đi rồi hết mạnh nếu mà chơi theo cái lối chơi mà chị địa đi đúng nhau thì một hồi chắc chắn sẽ thọt nếu mà có mạng thì không sao hết nhưng mà nếu mà không có mạng thì một hồi chắc chắn là bị thọt mà bị thọt là nghĩa việc sẽ thua game đơn giản. nếu anh em chơi theo lối chơi kiểu đi kiểm soát tài nguyên rồi này kiểu thứ thì anh em sẽ có thể xanh giữ nguyên tiến độ xanh còn nếu mà chơi game chỉ để đấm nhau là mỗi lần chết như này là mỗi lần thọt thì thì đánh kiểu gì cũng thua thua là cái gọi chắc chắn không thể nào khác được vậy thế mấy ông đánh miếng mấy ngàn game vẫn đánh mấy trăm game mấy ngàn game vẫn ở đánh bạc đánh vàng nếu mà người ta hiểu thì người ta sẽ lên đánh nếu mà người ta không hiểu thì người ta đánh biết ở đánh này thanh thanh hay Đúng tao mà đánh mất máu rồi, đánh không mất máu là tao mà giết được Bắt rồi về nhà chết ori ý ngại kìa trung hiếu em đánh đại cũng win ghê ghê ghê ghê ghê quá quá là ghê gớm thật được rồi em game này rất là full đồ rồi Hmm bữa nãy hơi sai cái ờ, cái tam hợp mà không sao hết xanh thì làm gì đúng xanh lên đồ gì đúng hết giống như kiểu đẹp trai làm cái gì đúng hết á đúng <laughs> trời ơi nó quá nữa nó khó quá rồi đánh như này cũng giống giống cái ranh này hơn xíu rồi này chứ không phải cái bán game cũng như này cái tay em phước a nhiều thế kia chắc quay tay ác lắm <laughs> sao mà không có thể liên tưởng như thế hay vậy <laughs> hả à, sao không có thể liên tưởng như thế hay vậy theo mình có những cái đăng cải thiện Elo với lại đu đăng thì mình có để cái link Facebook cá nhân ở đây nè nếu mà mọi người có cần thì mọi người ấy qua ha nhé chúng ta còn tận ba gian này mới được tiệt à. vừa nãy mình uống cái nước tăng lực mà cái nước tăng lực đúng là thần kỳ hồi nãy lúc mà live xong K2 buổi chiều chiều kìa khoảng 7 8 giờ mệt đuối lơ luôn mệt nằm như con chó chết luôn em mà cái này tắm rửa cái đi mua cái đi ăn xong cái mua chai à, nó buồn anh chết chứ về ngồi lại uống vào cái như kiểu ờ, hai như kiểu phê cỏ đánh sung là <laughs> không biết mệt là gì luôn quá tăng lực đúng là tăng lực à, tăng lực đúng là tăng lực uống vào kiểu như bú cỏ ngày ta vậy rồi còn 11 triệu 16 nếu mà có nhu cầu có thể gửi tin nhắn vào đây không cái hàng này vừa nãy cái hàng này hồi mình đánh ở ranh ờ, bạc một thì nó cộng đâu đó 15 điểm một game mình đánh ở vàng bốn không biết sao nó cộng thành 20 21 ảo nếu mà cái cơ chế cải thiện lô thì mình cũng không rõ ràng lắm thế nhưng mà chắc chắn một điều là đánh lên ranh và đánh với tỷ lệ thắng đẹp thì chắc chắn nó sẽ cải thiện được Elo không ít thì nhiều chắc chắn sẽ cải thiện được Elo tại mình thua mất game 35 sáng mình bật thua bắt đầu đánh từ game này rồi ha bắt đầu đánh từ game 51 này thắng liên tục và ờ, đó em cái thua game có thắng liên tục là đúng rồi cái game vừa rồi chắc không có content lấy gà quá elis nó gà anh em cũng bình thường game này có content cũng nó gà quá Hoàng Thái Tân, em có bán ơ cao không? Không có ơ cao cho em đánh. sau này nếu mà em nổi tiếng tí em sẽ bán được cao, mà bây giờ em chưa đủ nổi tiếng để có thể bán được cao. Thì nó thua được. Sau này chưa đủ nổi tiếng à? khi nào đủ nổi tiếng rồi bán ở cao mới có người mua chứ còn đồng ý giá hồi sinh mà để mình nốt cho nó chứ còn như này thì bán ai mua xem game vừa rồi có hai nào gọi là hai này tí không nhưng con đi không mà cái lá trắng các kiểu nó pha đầu tiên bình thường à? quang một mạng hai mạng này ăn mạng như thế nào ba này bài xích có hai mảng quá bài xích mảng thứ ba mảng thứ ba hình như còn bài xích vậy nó đánh trên đầu trên cổ người ta không ờ à, đúng rồi mảng thứ ba còn xích, có khả nào gọi là highlight không ba dạ. mảng, mảng thứ tư hoàng thái tân Mò cho anh cái ơ cao có skin S và Easy nhiều tí anh gửi cây Anh tự mò nhé, anh đi mò thì anh biết mò đâu là anh lên trên mấy cái kia anh mò có mấy cái xóa bạc của ý tiếng lên đó là mò ha chứ à, không có rõ mấy cái này ông ông nhiều mà nó bốn bình thường nếu mà như thế màn thứ năm là giết con nào ấy giết con AD ờ màn thứ năm bình thường Mạng thứ sáu cũng à. bình thường Mạng thứ bảy cũng bình thường Có mạng đặc sắc thế Hay như ba mạng pha này cũng đẹp Đúng, con này hơi đẹp mà thứ 11 bình thường mà nếu ngày hai bình thường mười ba bình thường rồi xong rồi ăn giải trí cho vui nhưng mà chơi game mười bốn cũng nếu mà có mạng thì không sao hết nhưng mà nếu 15 giết một vai thì bình thường Nó có hai ba chiếc bồ đá được đánh mất máu rồi đánh mất máu rồi đường cục đường có hai pha khá là đẹp to mình hết tình trạng rồi mình phải gửi ra to xíu để để to làm video nếu mà người ta hiểu thì người ta sẽ lên đánh nếu mà người ta không hiểu thì người ta đánh biết ở đánh này thanh thanh hay có phải lắm Every person. Ori. Phút 25. Có một vài ở đầu game nữa. Có vài dưới ba màn. Phút thứ bảy. Đây hai nó gửi của chúng ta đều xanh. hết view rồi mình xin đen xin đen nó cái không thôi mất cái view thanh thanh hay nếu mà không cho thì mình ấn cắt được được nhưng mà nếu mà nó cho thì lại ok Once Trở về với chiếc tà này đi đánh chiếc tên phong cách đánh chiếc tên nó ok hơn phong cách đánh của con con cai xa mà đánh cai xa cũng ok mình cai xa từng có thời gian để tham tiến sức mạnh đó cái lối chơi cai xa không hợp lý lắm 18 hàng bình thường đánh chỉ là hàng dòng đường ram này gánh ta hai ta gánh này ghê yeah, vậy như này cũng giống giống cái ram này hơn xíu này làm cái hai chiếc bùa này bình thường ta lấy hai pha đấy thôi rất là cho không con này DAD con này DFB con này rừng người win đi rừng ờ người win đi rừng nó sẽ hợp lý hơn đúng không Thái gần Vin đi rừng rồi chứ chưa Thái con Riven có thể đi rừng được ta nhưng mà chắc chắn là cũng có đi tốt một trong hai con này sẽ đi mid đánh bao nhiêu điện thì lên tao là thảo bảy bảy ép được làm sao mà nhớ được bạn ơi anh thông nào bảy ép yêu từ mấy năm trước mà anh không nhớ sao mà nhớ hết được tức là không cho nó không ta tức là cho không cho nó là tiếng để còn biết chỉnh bằng ngọc này cho cho nó không cho mất công rườm rà vậy luôn nguyên chỉnh mày nó đi đốt rồi. trời ơi quá rườm rà máy mình chỉnh kịp bạn không ta kịp đúng không sai cái survey rồi không con này cầm thiêu đốt con này không cầm gì sức đánh chiếc đi kèo nào cũng cầm thiêu đốt hết kèo kiểu đáng gì cũng cầm thiêu đốt sai sai thì beo rồi nhưng may vẫn tầm đứng bạn học cái này đúng xác à cầm thiếu đốt thì đi con không cầm thiếu đốt thì chắc chắn là đi hơn kèo cầm bị sức thì không chắc cầm kiệt sức thì không chắc áp ca rồi Nếu bây giờ Asuka nó tiêu rồi Thế là đeo này mấy Kinh hả? Minh Sơn, Easy Earth. Mấy kèo này là đi hơn kèo chắc Đi hơn kèo giai đoạn đầu Giai đoạn dựa em thì không chắc đầu ra em để thu kèo thì chịu phí thời phí kỳ sức đừng để mất đất thì có người quý không ra được mình con này đi biết ừ. nữa nó mấy pha này có thứ đốt là dễ ăn màng luôn ngon có thằng chết đấy mù ông giấy dữ vậy giết người người ngồi sống được nha đã tìm nó đây tôi ra câu vượt cho. giết mạng mà ra đi được giết mà ra đi được giết mà ra được hiên đánh hiên đánh hiên phải đánh ngọt không phải đánh riêng mình được luôn là có dùm chết tìm đánh nhau phải luôn đánh luôn con lồn này đứng farm tìm đánh nhau quá trời đánh nhau đứng farm với bot ngon lành luôn nó có ngưng lại con này đâu nha đánh là nhiều không? Nó người win này nó đáng phá nó phá nó mình giết nó luôn đi vì đặt e mọi người nói mình có thể đặt e vào trụ zoom nó ra được đánh cái này nếu mà thả vừa tốt là không bao giờ có thể bị tiếp cận được luôn trừ khi tóc biến lên chơi à, nếu mà lên cái móng mùi thì nó có thể tăng tiếp cận được đấy cái lối chơi đó thì tự tin tí có thể đánh được tự tin nhiều kiểu thì là con này có thể giết được mình mấy cái kèo cần chú đốt ngon hơn rõ ràng nó có tiết kiệm cần cần gì sức làm đéo rồi ngàn tóc biến mới tóc biến nhiều chứ à không làm gì được mình hết <laughs> anh nếu mà anh đánh cho cái chuyện bán anh đánh chơi khô mó thì ăn được mình bạn chơi bạn núp núp ở dưới trụ farm như này nếu mà giờ có thể hơn được mình ờ hắn cứ quy ba lên hắn chơi khô máu là luôn có thiên ăn được mình á còn mà hắn chơi những farm như kiểu này thì không hơn được mình live tới mấy giờ vài sáng anh em 10 giờ sáng tới 10 giờ đêm ha thì hồi sáng live 11 giờ thì bây giờ live tới 12 giờ đá cả ngày đánh đó cho mình đua mình đánh AD ok mình kéo ranh mà mình nhận kéo anh mà có nhu cầu mà có thể gửi tin nhắn thôi chứ mình không có đu ranh 婴幼儿。 thức ăn được ờ cái mẹ rồi cũng quay qua tưởng giết chùi rồi đi rồi <laughs> đi rồi game này còn hai game nữa và ờ, hơi ẩu đứng ở đó không dám đứng ở đó mất tóc biến mà dám đứng ở đó ăn lính Thế rồi quả này lụm này nó lụm này hai trái trụ hai trái trụ người ra đấy ờ, có lẽ mình nên lên top của phá ta la rồi kìa đi về đánh với bạn nó đi mình rồi mình rất hay bê chuột người khác mình mình ghét cảm giác bị người khác bê chuột lắm hai chơi có gì lạ không anh anh chỉ kéo khách của anh thôi người ta đặt lịch kéo anh mình kéo ra người ta không đi săn người đi pha con chất tướng mình mạnh đéo hợp lý lắm nhỉ đéo hợp lý đấy tí nào ấy chết mục tiêu hai bạn ơi trời con người kêu đánh Sao đi farm Sở trường của mình là đi farm <laughs> Sao đi farm đi Như diện như chị như thế ngáo không Farm phải đi gấp rừng Thế hai mà là thọt có thằng mớ rồi Nguyễn Sơn, Easy Quy Kinh dị thật. 980 fighting fighting nhỏ. Cảm ơn Linh, cảm ơn Linh FPU làm gì biết chơi đâu, FPU không biết chơi mới lên đồ gì đánh FPU kiếm đi giày giáp cumprimentos nele, né? giết được Riven nhảy ra đấm một một không sợ thấy mình rồi người ta mình về lấy đồ sợ cho luôn một một lại nó không Solo thì không lại chứ còn thả gì thì chỉ luôn thôi

đen hết đam rồi còn mỗi rừng á à, còn mỗi thằng top đó thằng top là nếu có đam luôn ad không có đam top không có đam được thằng mix với thằng rừng có lượng hp là thằng cấp ít <laughs> không biết nào đánh chính là nè thì có bắt đúng thành tạng con này nó xanh nó đi lại một bột đúng nhau ác lắm con này xanh cũng đi lại một bột đấm nhau hơi ác Colobaron được rồi ha đủ mạnh nữa thì Colobaron này ha Mấy đồ thiết kiếm mà được còn này solo solo đi Even cân 2 cân 3 luôn, ghê gớm Cái nào win hả? Chào mấy ông anh đi chứ mà n đi không biết chữ n sai rồi chữ n là e đi chứ không phải a đi chữ a đi nó có nghĩa là và chữ e đi nó có nghĩa là kết thúc cái chữ N nó biết là không biết là hồi xưa trong phim Tom and Jerry á, nó viết chữ N như thế đó. tức là Tom và Jerry <laughs> chữ N the N á đấy cái chữ N vào cuối phim á thì nó có nghĩa là là kết thúc đi team hình yếu nghe, khả năng đóng vừa lời vừa lời baron có vừa lời rồng có mà có thể thua giao tranh được yếu dữ vậy mấy cha khó chịu ha còn một cái nào đó mà ngu vẫn rất là khó chịu con này không như ép riêu kiểu đứng bắn cân năm cân bốn cái thứ con này nó bắn nó phải thả nhiều cái thứ em cái là làm game mới đánh lại là là nghỉ tá dễ 11 giờ 22 12 rưỡi mới xong phải một giờ mới đi ngủ trọng sĩ win nhanh không lát lại thua ngược ok ok ok được win ra hay mình có những cày rank với lại kéo rank thêm cả cải thiện elo á thì mình có để cái link facebook cá nhân ở dưới phần bình luận á mọi người có cần thì mọi người có thể ấy không <laughs> mắt cái này cày hơi lâu ha khách gửi 900k thì chúng ta cày dễ chạy luôn thằng này cày từ ranh bạc cho tới ranh kim cương mà hiện tại mới bạc ba thôi chúng ta còn một đoạn rất là dài để có thể lên được kim cương với lô này thì mình nghĩ là không nhảy rank hai ba điểm nó nhảy rank nhưng ý chứng này lô này nó không tệ lắm 21 22 điểm thì cũng khoảng 5 6 game mình lên một mức cũng được ha không tới nỗi nào thứ hai lướt xem cái game vừa rồi có highlight không mình không nghĩ là có highlight game giúp Việt Nam khá là nhạt trừ khi kiểu cân 3, cân 4 các thứ thì ví dụ highlight chứ còn bắn solo 1-1 thì khó mà có thể highlight được được em bảo anh ngủ sớm mai 5 giờ dậy hôm nay tại vì sao mà trễ à do hồi sáng lúc gọi video khá là trễ thế là hơi trễ giờ bây giờ xem lại cái lịch mình sinh hoạt để có một cái nước trái cây nào đó mà uống có tác dụng tương tự như nước tăng lực không mọi người để mình uống buổi chiều để buổi tối mình like chứ mình like ngày ba k mình mệt quá thấy thằng này thích đánh review nhỉ <laughs> chắc chắc không phải chắc không phải tại vì mình mấy ông ranh này thích đánh review luôn à, sao mình cứ cảm giác như mấy ông ranh này thích đánh review nhỉ còn từng ba game này mới được à, chắc không phải tại tôi hơn em à thấy giờ này tôi cứ chợt nhận ra một điều là là cứ thể nhìn thấy ông nào đánh review mà sida cái là tại thằng lô sách nick tại thằng lô sách nick uống đúng không tôi tôi đánh FRI tôi đi mid tôi xanh rơn luôn mà nhưng mà nhưng mà người ta đánh FRI remix người ta si sida là tại tôi ủa tại sao là tại tôi không dính dáng gì hết không hề dính dáng gì hết luôn đang thấy như là bios y nhóm rượu má cha bị táo định luôn đi nước nước tăng lực có ra chắc không có loại trái cây rồi ấy là uống cái loại nào mà nước nước uh, tăng lực không, Tống phải Khánh Linh 380 game nãy Win không dậy Thế nãy Win ấy Ờ, tối nãy uống nước tăng lực rồi không biết tối có ngủ được không thôi Bios E Cái này là thuốc à Bios E Biết Đây nè uống thì trái cây với bổ sung cái này Đấy. biết của mày ai ai dám của nhưng mà mà coi nhớ nào và bổ sung không anh ừ, setting gì đấy à thế là con này đi tốt à? rồi từ tưởng cho nên này cũng sớm mừng rộn ý mừng động có tác dụng tuyệt vời dành cho sức khỏe bừng tỉnh năng lượng cực cái này đúng không cái này đúng không nó lại hiệu quả nha. Thật